Xin chào anh em trở lại với Xế Cưng Honda Winner thì không phải là một cái tên mới Mà thậm chí với tôi đây là một cái tên khá cũ Chúng ta sắp có một chiếc Honda Winner phiên bản mới Tuy vậy thì hôm nay tôi vẫn mời các bạn cùng dành thời gian tìm hiểu chiếc Honda Winner dưới góc độ là một chiếc xe off-road Honda Winner liệu có thể ờ, giúp chúng ta có những cái trải nghiệm vui vẻ ở trên những phần địa hình khó khăn hay không? Mời các bạn cùng tìm hiểu dưới góc độ Adventure cùng với người bạn mới của Xế Cưng Xin giới thiệu với các bạn, ờ, Vũ Giang sẽ giúp chúng ta khám phá mẫu xe này ngày hôm nay Xin chào và chào mừng các bạn đến với Xế Cưng Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một mẫu xe côn tay đô thị cỡ nhỏ Rất đỗi quen thuộc Nhưng xe với một phong cách hoàn toàn mới lạ Và lần đầu tiên sẽ xuất hiện trên channel Bên cạnh tôi đây là mẫu Honda Winner 150 Nó đã được ra mắt hồi giữa tháng 6 năm 2016 Vào lúc bấy giờ Nó là một mẫu xe mà tạo nên một cơn sốt cực kỳ lớn. Bằng chứng là giá bán đã được đội lên hàng chục triệu đồng. Ở cùng thời điểm đó, Honda đã tung ra nhiều video quảng cáo mà hầu hết được quay ở những địa hình khắc nghiệt. Bản độ mà Honda tung ra lúc bấy giờ cũng là một bản độ mang hơi hướng adventure. Hành trình 4 cực 3 đỉnh mà Honda đã tổ chức cũng đã cho thấy rằng Honda muốn hướng chiếc xe này tới người dùng là những người mê du lịch khám phá. Hôm nay chúng ta sẽ đưa mẫu xe này vào những địa hình giả lập khó khăn mà chúng ta rất dễ sẽ gặp phải ở trong những cung đường du lịch ở phía Tây Bắc hoặc đơn giản hơn là bạn quá tin với Google Maps Sau lưng tôi đây là bãi đất Đồng Mô Sơn Tây Nơi mà có rất nhiều loại địa hình khác nhau Thường được tổ chức những cuộc đua dành cho những xe bán tải Hôm nay tôi sẽ đưa mẫu côn tay cỡ nhỏ này vào những cái địa hình off-road giả định Để xem liệu nó có đủ chắc chắn để vượt qua hay không tôi không thể nào làm khó nổi động cơ khối động cơ 150cc DOHC 6 số này Chiếc xe đã dễ dàng vượt qua bài thử với con số 2 Vòng tua tôi ờ, nhận thấy là nó ở rơi vào khoảng 4 cho đến 5 nghìn vòng ờ, Chiếc xe vượt qua khá là đơn giản Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các bài thử đường mấp mô, nhiều ổ voi, ổ gà Và có một chút là trơn trượt tiên mà tôi có thể nhận thấy ở đây là dàn chân trước và dàn chân sau cực kỳ chắc chắn Dàn chân trước thì gồm có thụt trước và lốp trước được thiết kế to Lốp trước kích thước 90 trên 90 trừ 17 to nhất phân khúc đã làm tốt nhiệm vụ cân bằng của nó Không có hiện tượng bị lệch lái hoặc là mất lái khi mà đi qua các gờ nổi hay là hố voi hố gà gì cả Còn dàn chân sau thì nó chắc chắn đến mức mà tôi cảm nhận rằng nó hơi cứng một tí lời vừa qua thì chiếc xe thể hiện như thế nào Chiếc xe đã gần như bị đánh bại khi mà đuôi phần đuôi xe đã bị văng khá là nhiều Thiết kế phanh đĩa ở phía trước và phía sau là một điểm cộng cực kỳ lớn Nhưng mà nó không có ABS Cộng với đó là lốp sau cỡ 120 trên 70 chiều 17 rất là to Nhưng mà bản vành nó lại nhỏ Khiến lốp bị bóp vào Và diện tích tiếp xúc với mặt đường suy giảm đáng kể Và nó sẽ mất khả năng bám đường khi mà đi qua những bãi vụn bùn lầy như thế vậy Qua hàng loạt các bài thử nghiệm vừa rồi tôi tự tin khẳng định rằng với hơn 40 triệu đồng bỏ ra, bạn có thể vui vẻ trên những cung đường off-road không quá nặng chỉ khi trời khô giáo. Khi trời đổ mưa thì bạn hoàn toàn không thể điều khiển chiếc xe này một cách an toàn. Các bạn nghĩ sao về khả năng off-road của chiếc xe sinh ra không phải dành cho off-road này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video đánh giá tiếp theo.